Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và bạn tiếp tục theo dõi các video của địa lý chúng tôi Và ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu quý vị và các bạn Chúng tôi sẽ review cho quý vị và các bạn tỉnh tiếp theo của Việt Nam chúng ta sẽ là tỉnh Hòa Bình Đây là một tỉnh mà có Hồ Hòa Bình và đây là có nhà máy Thủy điện Hòa Bình ở ngay à, chúng ta ở ngay đây Và tỉnh này Diện tích là khoảng 4.583,4 km vuông, dân số 712.100 người. Tiếp giáp với thủ đô Hà Nội ở phía đông. Thủ đô Hà Nội ở phía đông, Hà Nam, Ninh Bình ở phía đông nam, tỉnh Thanh Hóa ở phía nam, ở phía tây và phía bắc giáp tỉnh Sơn La và Phú Thọ. như vậy là nó tiếp giáp 6 tỉnh tất cả và đây là có thành phố Hòa Bình và 10 huyện diện tích của thành phố Hòa Bình là khoảng 120 148,2 km vuông dân số là khoảng 93.400 người nó ở vị trí này ở đây là có khu vực Hồ Hòa Bình nó nằm ở đây và ngay khu vực này là khu vực trung tâm của tỉnh Hòa Bình đấy có hồ Hòa Bình có nhà máy thủy điện Hòa Bình một trong những nhà máy thủy điện lớn của Việt Nam chúng ta và đơn vị hành chính tiếp theo là huyện Cao Phong huyện Cao Phong đâu đâu đây có thị trấn Cao Phong ở nơi có đặc sản là cam Cao Phong đây 254,4 km vuông dân số 40.000 người thôi huyện tiếp theo là huyện Đà Bắc nơi cũng có tiếp giáp với khu vực thành phố Hòa Bình và Hồ Hòa Bình. Ở đây là có thị trấn Đà Bắc mới à, diện tích là khoảng 779 km vuông, dân số 52.400 người. Huyện tiếp theo là huyện Kim Bôi. Huyện Kim Bôi là có thị trấn Bo 551 km vuông dân số 11.400 người. Ít thôi. Diện tích rộng nhưng mà dân số thì rất thưa huyện tiếp theo là huyện Kỳ Sơn đây là huyện Kỳ Sơn có thị trấn Kỳ Sơn dân số là 218 210,8 km vuông diện diện tích còn uh, dân số là 34.400 người 34.700 huyện tiếp theo là huyện Lạc Sơn là có thị trấn Vụ Bản đấy trung tâm thị trấn Lạc Sơn là thị trấn Vụ Bản của huyện Lạc Sơn rồi thị trấn Vụ Bản thị trấn ở huyện Lạc Sơn này là diện tích khoảng 580,5 km vuông dân số 132.400 người huyện tiếp theo là huyện Lạc Thủy huyện Lạc Thủy là nơi mà tiếp giáp với uh, thành phố Hà Nội và um, tỉnh Hà Nam tỉnh Ninh Bình đấy nơi mà tiếp giáp gần với cái khu mà động Hương Tích với cả khu danh lam thắng cảnh chùa Bái Đính cũng khá là gần huyện Lạc Thủy thì có thị trấn Chi Nê diện tích khoảng 320 km vuông dân số 60.600 người đó huyện tiếp theo là huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình nơi mà phải chia sẻ mấy xã cho huyện ờ, Mỹ Đức của thành phố Hà Nội đấy khi mà Hà Nội sáp nhập ấy. đây là có thị trấn Lương Sơn 369,9 km vuông 92.900 người gần 100.000 người huyện tiếp theo là huyện Mai Châu có thị trấn Mai Châu cũng tên như vậy 564,5 km vuông dân số là 55.700 người nơi mà có quốc lộ 6 đi qua mà có một cái con đèo Bà Cổ à, đi sang tỉnh Sơn La đấy huyện tiếp theo là huyện Tân Lạc có thị trấn Mường Khên là diện tích khoảng 523 km vuông dân số 78.700 người huyện cuối cùng là huyện Yên Thủy huyện Yên Thủy mà có tiếp giáp với huyện Nho Quan của tỉnh Ninh Bình có thị trấn Hàng Trạm Yên Thủy 282,1 km vuông, dân số 79.000 59.700 người. Như vậy là tổng diện tích toàn tỉnh là 4.583,4 km vuông, dân số 712.100 người theo công bố năm 2009. Và quý vị và các bạn vừa theo dõi ờ, phần review bản đồ tỉnh Hà Nam. Và ngay sau đây chúng tôi xin chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở phần review tỉnh tiếp theo của ờ, Việt Nam chúng ta là tỉnh Hà Giang xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem